Tin tức trong ngày 7 tháng 12 năm 2021, cháy nhà trong đêm, 4 người cùng gia đình thiệt mạng. Vợ chồng chủ cửa hàng kinh doanh quần áo ở Kiên Giang thiệt mạng cùng hai con nhỏ khi căn nhà phát hỏa trong đêm. Ngày 7 tháng 12, lực lượng của Công an tỉnh Kiên Giang khám nghiệm hiện trường để tìm nguyên nhân gây cháy cửa hàng quần áo thi ở khu phố Kiên Tân, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương. Vụ hỏa hoạn đã làm anh Nguyễn Duy Tân, 37 tuổi, chị Nguyễn Ngọc Yến, 33 tuổi và hai con nhỏ sinh năm 2013 2019 thiệt mạng. Khoảng 1 giờ cùng ngày, người dân trên đường Nguyễn Thị Định thuộc trung tâm thương mại Ba Hòn phát hiện cửa hàng quần áo Thi phát hỏa. Nhiều người chi hô và tìm cách liên lạc với vợ chồng anh Tân nhưng bất thành. Vài phút sau, cảnh sát phòng cháy chữa cháy được người dân gọi đến để dập lửa. Biết bên trong tiệm vải có người gặp nạn, lực lượng cứu hộ lao vào tìm kiếm nhưng cả gia đình anh Tân đã bị ngạt. Ngoài cửa hàng quần áo Thi, ba căn nhà liền kề cũng bị lửa gây hư hỏng. Đám cháy được dập tắt lúc 2 giờ cùng ngày. Nói với Dinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương Lê Thanh Hưởng cho biết cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường chưa xong nên ông Hưởng chưa đưa ra nhận định ban đầu về nguyên nhân gây cháy.